các bạn chỉ cần các bạn luồn được vào cái bát luồn được vào cái bát bát thì có nhiều mẫu mã bát hoa văn hoặc là bát trắng tinh bát đám cưới hoặc là bát nhựa các kiểu thì cơ hội giành chiến thắng của chúng ta sẽ rất là cao nhờ sử dụng những ưu thế về công nghệ thì um, cụ thể mà nói thì những cái sản phẩm của bên công ty chúng tôi thì được ờ, lắp đặt camera vào bên trong bạn chờ một tí những sản phẩm của bên tôi ví dụ như chiếc bát này thì được gắn camera ở bên chỗ vị trí này cái body chính là cái viền này nó sẽ rất là kín đáo và an toàn khi chúng ta chơi khi soi đèn pin các bạn thấy là ánh sáng rất là tốt nó xuyên qua luôn đấy ánh sáng soi xuyên ngửa bát lên và soi như thế này ánh sáng mà soi xuyên hết tất cả thì vị trí tồn tại của những cái camera những cái linh kiện camera ở trên cái con à, bát này thì nó chỉ có nằm vỏn vẹn ở ngay vị trí này thôi nó kín đáo hơn à, và bát thì chúng tôi chia thành hai dòng một dòng là bát sử dụng thời gian khoảng tầm 2 tiếng loại đấy thì rẻ tiền chỉ với chi phí là 7 triệu cho một bộ là các bạn đã sở hữu được ngay cái bộ đó rồi còn phiên bản thứ hai chúng tôi ưu tiên cho những anh em chơi ở những khu vực sòng sới mà cần kéo dài thời gian thì là bát đấy cũng chỉ với cái diện tích vé tí này thôi nhưng công nghệ cải tiến sâu hơn linh kiện camera sẽ bé hơn rất là nhiều thời gian cho phép chúng ta sử dụng có thể đạt mức maximum lên tới 6 tiếng đồng hồ giúp cho các bạn có nhiều lợi thế hơn khi các bạn tham gia đi chơi thì các bạn sẽ được cung cấp kèm theo đó là những cái thiết bị như sau một đấy như chúng ta đã biết đó chính là bát bát bát này này nhé và phần thứ hai nữa chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn màn hình màn hình là cái này màn hình là có thể là chiếc điện thoại này hoặc là có là cái điện thoại này hoặc hoặc là chiếc điện thoại này nó có nhiều mẫu mã khác nhau à, tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người thì chúng ta sẽ dùng cái nào đấy cho nó phù hợp đây là quân ví dụ bộ cây tôi bỏ vào tôi làm ví dụ cho các bạn xem ba đen và một trắng um, thì các bạn ừ. à quên ờ, trước khi ấy thì cũng xin phép được là ờ, nói luôn rằng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo là bộ báo rung từ xa với khoảng cách lên tới khoảng tầm 15 cho tới 20 mét các bạn sử dụng cái bộ báo rung này gắn theo người chơi uhm, đây là màn hình của nó thì chú ý một điều rằng khi chúng ta không sóc thì màn hình của nó sẽ chỉ có chờ tín hiệu như thế này thôi tức là màn hình nhiễu màn hình nhiễu để chờ tín hiệu từ cái cái bát nó nó, nó, nó phát ra ở trên đây tôi sử dụng là bộ bát thời gian sử dụng pin lên tận 6 tiếng đồng hồ cho nên nó sẽ được kèm theo là một chiếc remote và sóc sóc thì các bạn thích thích khi nào xem cũng được ví dụ đây nhé màn hình này sẽ nhiễu nhiễu như này một tí nhiễu nhiễu như này các bạn để ý kỹ này nhiễu nhiễu này đó còn khi sử dụng thêm remote các bạn thích ấn lúc nào thì các bạn bấm bấm cái thôi thì nó sẽ nhìn thấy luôn trong vị trí này các bạn thấy đây này các bạn có nhìn thấy rõ không đó. tôi nhìn thấy là ba từ từ bấm lại nếu chưa nhìn thấy rõ thì các bạn có thể bấm lại nhìn thấy là tứ tử trắng tôi mở ra cho các bạn xem bốn vòng trắng sử dụng những cái thứ này thì nó tương đối là dễ rồi và đây là cái thiết bị này thì chúng ta có thể điều chỉnh sáng tối theo ý của mình à, xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay thì ờ, Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 uh, ờ, thường và 5s cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy uh, iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tức là chức năng sử dụng bình thường bán phím nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đó kia đây facebook này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube thì rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nha Vâng. mạng rất cực là nhanh luôn cái máy này vào cực nhanh năm này năm ờ, bản quốc tế em đã năm thường lấy mét bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được ờ, ờ, Đấy, YouTube thì rất là rõ ràng này à, đây mình sẽ test cái còn gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này long mài này alo Đấy. alo alo các bạn nghe thấy không alo là bình thường hết nhé tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình uh, ờ, 09 8631 ờ, ờ, bốn số 4 Đấy, thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo hành hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video à, xin chào tất cả bạn ngày hôm nay thì Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 uh, thường và 5s cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy uh, iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tất cả các chức năng sử dụng bình thường bán phím nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đó kia này. đây facebook này đấy, anh em đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube thì rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nha Vâng. mạng rất cực là nhanh luôn cái máy này vào cực nhanh năm này năm à, bản quốc tế em đã năm thường và lấy bét bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được à, Đấy. YouTube thì rất là rõ ràng này à, đây mình sẽ test cái còn gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này long mài này alo Đấy. alo alo các bạn nghe thấy không alo là bình thường hết nhé tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình uh, ờ, 09 8631 ờ, và ờ, bốn số 4 Đấy, thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo hành hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video à, xin chào tất cả bạn ngày hôm nay thì Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 à, thường và 5s cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy nhá. iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tức là chức năng sử dụng bình thường bán khí nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đó kia đây facebook này đấy, anh em đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nhé mạng rất cực là nhanh luôn cái máy này vào cực nhanh năm này năm ờ, bản quốc tế em đã năm thường và layback bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được à, Đấy. YouTube thì rất là rõ ràng này à, ờ, đây mình sẽ test cái còn gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này ra ngoài này alo Đấy. alo alo các bạn nghe thấy không alo là bình thường hết nhé tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình uh, ờ, 09 8631 ờ, ở ờ, bốn số 4 Đấy, thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo hành hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video à, xin chào tất cả bạn ngày hôm nay thì Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 thường và 5s cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy uh, iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tức là chức năng sử dụng bình thường bàn phím nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đầu tiên đây facebook này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube thì rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nhé Vâng. mạng rất cực là nhanh luôn cái máy này vào cực nhanh năm này năm ờ, bản quốc tế em đã năm thường và lấy mét bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được à, Đấy, YouTube thì rất là rõ ràng này à, ờ, đây mình sẽ test cái còn gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này long mài này alo alo Đấy. Ờ. alo alo các bạn nghe thấy không alo là bình thường hết tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình ở ờ, 09 8631 ờ, và ờ, bốn số 4 Đấy, thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo hành hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video à, xin chào tất cả bạn ngày hôm nay thì Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 thường và 5s cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy nhá iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tất cả các chức năng sử dụng bình thường bán phím nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đó kia đây facebook này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nha Dạ. mạng rất cực là nhanh luôn máy này vào cực nhanh năm này năm ờ, bản quốc tế em đã năm thường và led bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được Đấy, YouTube thì rất là rõ ràng này à, ờ, đây mình sẽ test cái hoặc gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này long ngoài này alo Đấy. alo alo các bạn nghe thấy không alo Đấy. là bình thường hết nhé tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình uh, ờ, 09 8631 ờ, 444 ờ, Đấy, thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo hành hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video à, xin chào tất cả bạn ngày hôm nay thì Dương Mobi về một ít cái điện thoại iPhone 5 thường và 5S cho anh em sử dụng mà máy phụ đây là cái máy nhá. iPhone 5 này Đấy. cái này máy này thì máy như zin anh em nhá sử tất cả các chức năng sử dụng bình thường bán phím nó cực là mượt luôn Đấy cái này anh em sử dụng zalo facebook đều ok này đầu tiên đây facebook này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là là dùng này zalo thế này đấy, anh em à, đăng nhập tài khoản là chưa ok này đấy, youtube youtube thì rất là nhanh nhạy luôn đấy, vỏ máy vẫn là còn ok đấy và mạng rất là nhanh anh em nhé mạng rất cực là nhanh luôn cái máy này vào cực nhanh năm này năm ờ, bản quốc tế em đang năm thường lấy mét bản quốc tế mình đều có cả và có các màu nhá màu trắng màu đen anh em thích màu nào cũng được à, Đấy, YouTube thì rất là rõ ràng này à, ờ, đây mình sẽ tiết cái cuộc gọi cho các bạn nhé các bạn mua hàng các bạn alo số điện thoại 09 uh, 86 3144 nhé mở nghe này long mài này alo Đấy. alo alo các bạn nghe thấy không alo Đấy. là bình thường hết nhé tức là chức năng là bình thường Đấy. máy zin keng luôn các bạn có nhu cầu các bạn mua hàng ạ các bạn alo cái số điện thoại của mình uh, ờ, 09 8631 ờ, ờ, bốn số 4 thì ờ, các bạn mua hàng sẽ bảo anh hỏng hóc thì mình sửa cho nhé rồi cảm ơn các bạn xem video